Hello, đây bên cá xin chào tất cả các bạn nha. Ờ, ngày hôm nay à, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta trộn thính để câu cá trôi chép, rô phi, mè dinh nha các bạn. À, bài mồi này của chúng ta có thể câu được à, có thể câu lăng xê, câu lục, câu đổ ok các bạn. Mình cũng rất là vui được à, có thêm à, được à, nhiều bạn mới đã đăng ký kênh và ủng hộ cho mình chúc kênh mình càng ngày càng phát triển các bạn và có thể để đây nếu các bạn có ai ở gần đây nếu các bạn mình có đi câu cá thì các bạn sẽ dễ biết mình hơn đây các bạn đây đây là đây là cái uh, xe của mình mình đã dán cái hình ảnh của mình vô đây và cái uh, chữ đam mê câu cá và chữ ờ, trên ờ, youtube đấy các bạn cái địa hệ đi các bạn thấy được các bạn đây mình mới ra mình đã nghiên cứu và sưu tầm được à, đây các bạn đây chữ đam mê câu, câu cá nè đây, đây là hình ảnh của mình nè đấy hình ảnh có hai có hai người cầm con cá nha các bạn đó, ok nha đây đang cắm cái này chỉ có youtube và đam mê nè mình muốn cho tất cả các bạn à, lỡ mà ai có à, thấy được hình ảnh này là biết à, đó là chính là kênh của đam mê câu cá có thể gặp và giao lưu học hỏi kinh nghiệm chia sẻ các bạn rồi không làm mất thời gian của các bạn nữa mình hôm nay mình sẽ trộm thính để ngày mai chúng ta đi câu coi như là mình chọn mùi nền đó các bạn lên mùi rất là đặc biệt các bạn lần trước mình đã câu thành công rồi và hôm nay mình sẽ à, chia sẻ với các bạn rồi bây giờ xin mời tất tất cả các bạn các anh em các cầu thủ chúng ta cùng nhau à, xem mình à, làm mồi như thế nào nha rồi bây giờ các bạn các bạn mình ly nước đây ly nước mình đã chế nước vào đây rồi và bỏ xì sủi vô cho nó tan ra các bạn đây đây là ba viên à, xì sủi dâu và ba viên xì sủi cam nha các bạn đấy ba viên nè mọi thứ ờ, đều tất cả là ba viên nha đấy mình bỏ vào đây hết nè là ok nha đấy, mình sẽ để cho nó nó tan ra, ra hết nha các bạn rồi trong thời trong khi thời gian mình để mình chờ đợi cái này tan ra mình sẽ trộn cái một khác trước <coughs> muốn như cũ đây là cắm gà rang bằng ra tiệm à, gia súc á bạn mua 10 ngàn là được bao nhiêu đây các bạn 10.000 Amran coi như là 8 9 lạng gì đó gần ký thôi nha các bạn ok nha đấy đây là cắm gà con này ok nha mình hay dùng cắm gà con hơn là cắm gà là coi con lớn nha các bạn rồi ok cái này mình làm để mình coi lăng xe nha rất ok nha các bạn đấy mình sẽ cho bao nhiêu đây đủ uh, cho mình câu uh, cần Thôi cho hết luôn các bạn hết 10 ngàn luôn các bạn đấy nè rất là nhiều luôn nha ta hội chúng ta câu rồi thành phần tiếp theo sữa tươi tạo cho chúng ta một vị béo nha các bạn ok nha một bịch thôi nha các bạn là ok nha màu này cho chúng ta coi trôi chép mẹ Genofi cha ok nha các bạn rồi ok đây là men tiêu hóa của trẻ em nè mình sẽ cho hai hai gói luôn nha ra tiệm ngoài bán thuốc tây là có nha các bạn nó tạo cho chúng ta lên men thôi đó một gói chỉ được bao nhiêu đó thôi các bạn rồi ok đây là phô mai một một miếng phô mai con bò cười thôi để tạo cho chúng ta mùi hăng và mùi nồng đây là mùi nành ủ nha các bạn phát rồi ok nha ok đây là bơ bơ trường an đây sẽ cho lóng tay nha đây càng nhiều bơ càng tốt nha các bạn ok nha nửa hũ nửa nửa hũ bơ trường an nha các bạn rồi ok hết hết hữu quay này còn đây, đây là sữa của chúng ta mình sẽ bỏ đây luôn mình mình giờ mình sẽ chế từ từ nè rồi, ok thành phần cuối cùng đó chính là mồi câu cá D1 đây các bạn mình, còn một ít D1 nè mình sẽ bỏ hết vô đây luôn nha và trước khi bỏ vào đây mình sẽ trộn lên hết trước đã xong rồi mình sẽ bỏ vô sau nha bạn ok nha các bạn có việc trộn đều lên ok các bạn các bạn cứ yên tâm bằng là bằng câu nha mồi chúng ta nó sẽ không bao giờ bị sợ bị trả đâu nha các bạn cứ yên tâm bằng câu các bạn ngâm lăn xe khoảng cái chừng 20 à, đến 30 phút là ok bằng thay mồi một lần là ok nha các bạn Đấy, các bạn trộn đều lên thật là đều là ok nó lên mùi rất là đặc biệt nha các bạn các bạn à, à, ủ ướt cho mình để đến ờ, ủ không gì đó cứ bỏ bịch bột chặt lại mà bỏ vô trong cái ờ, cái tủ ở ngoài bạn và bỏ tủ lạnh nha ngày mai nó sẽ lên mùi mùi chua chua ngọt đặc biệt nha các bạn đấy rất ok nha các bạn thấy mồi của chúng ta mà nó khô quá các bạn có thể thêm thêm nước luôn nha mồi mình hơi khô nè các bạn mình sẽ cho thêm nước vô qua tờ lên nước ít nước để chúng ta trộn thế này chặn nó nhão các bạn muốn cho mồi chúng ta nó còn dẻo các bạn nên phải bóp cho thật là nhiều vô là ok nha mồi chúng ta mùi mùi rất là hăng cuối cùng chính là đêm 1 đây đây là đêm 1 nè mình sẽ bay đêm 1 vô còn ngày mai đi câu thì à, chúng ta sẽ trộn thêm mồi nền vô nha các bạn mồi à, mồi khô á lần trước mình đã làm cho các bạn xem á nó trộn mồi đó vô chúng ta bỏ đi một cho à, để chúng ta tạo được cái dính à, nó ok hơn nha các bạn với lại tạo à, mùi mùi thơm mùi tanh nha các bạn để chúng ta dụ cá tới đây là mùi để chúng ta thính chúng ta câu câu cá coi như là thính để chúng ta dụ cá các bạn rồi ok đó các bạn cứ trộn giống như mình vậy nè trộn nó ờ, bóp ờ, nó cứ nhẹ tay là dính lại vậy nè đó vậy, vậy là ok nè, nè. vậy là cái bằng quăng lăn xe được rồi nè đó mùa bỡ mà mình con lăn xe con mùa bỡ các bạn rồi ok đây là mồi chúng ta để ta cho làm mồi nền và cái mồi mà chúng ta để trộn vô đó chính là mồi gạo gạo gạo đỏ răng vàng đây các bạn đây là gạo đỏ răng vàng ngày mai mình sẽ lấy cái mồi này mình trộn vô nè đây các bạn đây nè đây chính là gạo gạo đỏ răng vàng nè đấy mình đã à, lần trước mình đã làm cho các bạn xem mình đã à, xây nhuyễn à, ra và bổi hũ nè đấy các bạn một kính lại với cái bài mồi gạo đỏ đăng vàng này các bạn để cái chừng vài tháng ok nha không sợ bị bắt mùi đâu đấy một phần này như vậy là ok rồi các bạn đấy các bạn cứ làm theo quy trang như mình như vậy là bảo đảm các bạn là 90 phần trăm lên cá nha các bạn rồi ok mồi của chúng ta đã xong chúng ta kiếm cái bịch nào đó đây là đây là cái bịch nè chúng ta bỏ cái mồi chúng ta vô vô trong cái bịch này rồi chúng ta buộc kính lại rồi chúng ta ủ để ở ngoài nha các bạn đây các bạn mình đã bỏ cái bịch ra rồi nè ok nha ta chỉ buộc kính lại buộc chặt cái lại đó cho nó hở kệ không sao hết để cho mồi chúng ta nó lên men mùi mùi men chua nha các bạn là ok nha các bạn đó mồi ta đã xong đấy một ký mồi chúng ta lon xe được ngày nha bạn ok nha rất đơn giản hiệu quả và dễ làm thôi các bạn cứ yên tâm bằng làm bằng câu nha mình không hề giấu giếm bất bất kỳ thành phần nào ở trong bài mồi này nha các bạn đó có bao nhiêu mình mình đã hướng dẫn với tất cả các bạn rõ ràng mà từng à, chi tiết một không giấu giếm nha các bạn rồi ok cảm ơn tất cả các bạn đã xem à, à, video của mình các bạn nếu thấy hay thì cho mình xin một like và nhớ đăng ký kênh để theo theo dõi ờ, những video mới nhất của mình nha các bạn chúc tất cả các bạn làm bài mồi này lên được rất thật nhiều cá nhớ lên nhiều cá rồi các bạn gửi ảnh vào cho mình xem nha xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong lần sau